Rồi. Chào các bạn. Hôm nay thì rẻ hơn khuyến mãi sẽ thử bếp trình viên cho thị trường nội đi Nhật. Bếp có hiệu là <clears throat> Paloma IC 360WA. Đây là nội thất bên trong của bếp đây. thì giờ tôi cũng sẽ đóng nắp lại để các bạn cùng xem ngoại thất và test những tính năng của bếp đây là ngoại thất của bếp đây do cái à, bề mặt à, bếp bên phải nè nó bị có một đốm cháy nên cái giá nó mình để bán cạnh tranh sẽ à, thấp hơn à, <clears throat> tại vì nó bị lủng lỗ nè nên giá thành mình sẽ bán thấp hơn bếp này được xuất xưởng xuất xưởng vào tháng 1 năm 2017 đây. tháng 1 2017 đây là bếp nướng nè bếp nướng hai tầng lửa có mâm và vỉ nướng bằng inox thì à, tính năng đầu tiên bây giờ tôi cũng sẽ thử là phá ra khi tắt lửa mở hai bếp nấu nè và một bếp nướng thì khi bếp, bếp nướng á, các bạn phải à, giữ từ 3 à, đến 5 giây do cái bề mặt mâm lửa nó lớn nếu các bạn mà nhắn buông ra liền á thì nó sẽ không đủ gan nó sẽ tắt đây, ngọn lửa xanh đẹp giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa cho dễ thổi nè để thực hiện tính năng là gió thổi tắt lửa sau 5 đến 7 giây á, cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp nó sẽ tự động phá ra lại còn một số nơi bán á, họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm mỹ nước trào da làm tắt lửa mà các bạn để ý nè cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp hai phân nước mà có trào da đi nữa thì cũng tràn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính mà do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh nên bếp nó mới tắt bếp đã tự động phá ra và kèm theo tiếng bếp bếp bên trái bếp bên phải nè bếp nướng công tắc của tôi vẫn còn đang mở đây tính năng thứ hai á tôi cũng sẽ thử là phá ra khi nước cạn nồi tôi sẽ dùng hai miếng sắt mô phỏng cho hai cái đáy nồi nè ở điều kiện hoạt động bình thường thì đầu quay cảm biến này nó nhận được 250 độ bếp sẽ tự động tắt lửa và phá ra thì dưới đáy nồi á nó phải đặt trên 300 độ thì bếp nó mới khóa còn nếu các bạn thử tính năng này ở nhà các bạn nên dùng cái nồi có đáy <clears throat> có cái đáy dày nếu mà các bạn dùng nồi ờ, <clears throat> đáy mỏng á nó dễ tăng nhiệt gió mà thổi đi làm nguội đi đáy nồi á nhiệt độ nó chế chỉ dao động từ 200 đến 250 độ thì cho dù các bạn thử có buổi bếp nó cũng sẽ không khóa hoặc cái đáy nồi các bạn bị ờ, lõm lên á không tiếp xúc được rồi qua cảm biến cho dù các bạn đang nấu ở nhiệt độ cao thì bếp nó cũng sẽ không khóa còn về bằng bếp ga Nhật á nó sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam vì khi chúng ta sử dụng một bếp á, thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ đánh lửa theo mục đích của nó <clears throat> mục đích của nó là đốt con cháy đốt cháy lượng ga thừa nếu có rò rỉ trong bếp nên nó sẽ hao pin hơn nhưng pin con ó con thỏ nè pin này sử dụng cho ga Nhật được 15 đến 20 ngày còn pin Panasonic Toshiba là pin Maxell á ba loại pin này sử dụng cho ga Nhật chỉ được 30 đến 40 ngày thì tất cả các loại pin này à, rất là kém dành cho bếp ga nào đi Nhật nên các bạn hãy tính ga còn đối với dòng bếp này á tôi sẽ thay thế hai cục pin đại bằng một pin pin sạc pin thì cũng có cực âm và cực dương thì khi vô bếp chúng ta đánh dấu cộng và trừ tránh trường hợp à, gắn đảo cực đi theo pin đó là một cục sạc một cục sạc đây có đoạn dây dài 3 mét bếp nấu bên trái tôi đã tự động giảm nhỏ lửa nè nó đang có ở nhiệt độ cao nè giờ các bạn gạt càng gạt để tăng chỉnh á, thì ngọn lửa cũng không dỗ dập nhiều nữa bếp nấu bên phải cũng vậy đã có nhiệt độ cao còn đối với tất cả các dòng bếp ga nội địa <clears throat> nội địa Nhật á, về phần bếp nút à, nhấn nè về phần bếp nướng thì do cái bề mặt mâm lửa nó lớn nên nhà sản xuất á, chỉ cho phép ta giảm ngọn lửa từ 10 xuống 8 thôi không như bếp nấu được thì à, bếp nướng này nó cũng có hẹn giờ nướng Đây. mặc định của nhà sản xuất là 9 phút ta có thể tăng lên tối đa 15 phút bây giờ tôi sẽ chỉnh ở à, một phút nướng tôi nói với tất cả các dòng bếp ga nội địa nhật á cái loại van mà phù hợp với nó là loại van Namilus 345m nè van này nó cho có lượng tích lưu ga ổn định và giúp ngọn lửa xanh hơn những van ga ở nhà mình sử dụng van này bên tôi bán hỗ trợ cho khách giá 130 một số nơi khác á, họ bán khoảng họ bán khoảng 200 và họ cũng quảng cáo là nhiều loại van được nhập khẩu từ châu Âu hay là Nhật á thì các bạn nên à, cân nhắc vì tất cả các loại van ga này nó được sản xuất tại Việt Nam thôi nó chỉ mang công nghệ của Nhật van này được sản xuất ở khu công nghiệp Tân Bình thành quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh bếp nấu uh, sau thời gian hết một phút nè nó có một tiếng đờn nè nó đã tự động tắt lửa và phá ra đây, công tắc tôi vẫn còn đang mở đây thì bếp nấu bên trái tôi á nó cũng đã tự động tắt lửa và phá ga sau chế độ là nước cạn nồi viết bên phải tôi cũng vậy các thằng đang nở đó bây giờ tôi sẽ lắp pin sạc để ờ, các bạn cùng theo dõi để tôi thử biết bằng hai cục pin đại nè bên thì chỉ có một cục thôi nên không đủ độ dài với hộp pin thì tôi gắn kèm theo một cái lò xo thì khi nhân bếp về nhà các bạn lấy lò xo các bạn móc vào cực dương của cục pin cực dương là dấu cộng nè các bạn móc vào cái kẻ nè các bạn móc vào như vậy là bỏ vào hộp pin là sử dụng còn à, các bạn nên nhớ phải móc vào không các bạn mà không móc vào mới càng đặt bên ngoài nè thì cái, cái lò xo nó sẽ dịch chuyển được khi ta kéo hộp pin ra cái lò xo có thể à, chạm vào cực âm của bên biên làm pin à, động mạch nên các bạn lưu ý nhớ móc vào cái kẻ bên trong kẻ nhỏ đây bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường nè còn để nhận biết pin yếu á thứ nhất các bạn có thể theo cái theo dõi theo cái đèn nghe học pin nè khi mà pin yếu á ta nấu ăn nó sẽ báo đỏ lên hoặc ta cũng thể nghe theo nhịp đánh lửa của bếp đây nhịp đánh lửa nhanh liên tục là bên này chậm dần là bên yếu còn lại lấy cái đầu chờ để sạc pin đây khi hết pin các bạn cắm cục sạc vào thì thời à, gian sạc cái pin sạc này nó khoảng 18 tiếng thì các bạn vừa sạc vừa sử dụng bếp bình thường nếu mà các bạn à, không có thời gian để theo dõi á để sạc á thì các bạn nhìn cái đèn trên đầu cục sạc nè đèn xanh là pin đầy hiện đại à, đèn đỏ nè đang là pin vào nè khi mà nó đầy nó sẽ báo xanh lên còn tuổi thọ của pin pin này á nó khoảng từ 4 đến 5 năm nên các bạn à, khỏi lo phải hai pin về tôi cũng sẽ à, thử những tính năng của bếp tôi sẽ thử tính năng bếp bên trái trước đây mức đầu tiên là nấu nước nè mức thứ hai là nấu cơm nút nước chinh cùng là nấu cháo thì à, <clears throat> tôi sẽ chọn ở chế độ nấu nước khi các bạn chọn ở chế độ nấu nước á, thì các bạn phải dùng cái à, đường kính nồi phải nhỏ hơn 23 cm nếu mà các bạn dùng cái đường kính nồi lớn hơn á nhiệt độ nó tích tụ nhanh nó sẽ phá ra sớm hơn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 hoặc các bạn click vào nút đăng ký subscribe bên dưới video để đón xem những video hữu bếp vào ngày mai và đừng quên chia sẻ với bạn bè người thân mình cùng xem và chế độ à, đây tôi sẽ thử à, bếp bên phải nè đây là chế độ 3 à, giây gian đầu khô gian xào đầu khô thì khi các bạn chọn vào chế độ 3 giây á thì thông thường cái đầu que cảm biến này nó nhận được 250 độ bếp sẽ tự động tắt lửa phá ra khi cho chọn ở chế độ 3 giây á cái que cảm biến sẽ tăng lên được 300 độ lúc giúp ta à, gian đầu khô lâu hơn và và chế độ chiên theo loại thực phẩm nè mặc định của nhà sản xuất là 180 độ ta có thể tăng lên 200 độ và có thể giảm xuống 160 à, độ tùy à, cái loại thực phẩm ta mà ta muốn chiên còn đây là cái đồng hồ hẹn giờ nè hẹn giờ nấu cho bếp bên phải đèn nó nằm bên phải nè thì à, tôi sẽ chọn một phút hẹn giờ à, nấu cho bếp bên phải và bếp bên trái cũng hẹn giờ nấu luôn thì hiện tại đang giờ thử cái chế độ nấu nước nè còn về khi nướng á các bạn nên cho ít nước vào mâm hứng để hơi nước bốc lên cũng làm mềm thực phẩm cái nướng nó không có bị khô Đây, bếp nấu bên phải tôi đã đếm lừa thời gian sau một phút hẹn giờ nấu khi à, hết thời gian nó sẽ báo một tiếng à, nhạc nè chỉ cần thả thôi rồi đã tự động tắt lửa và phát ra sau một phút hẹn giờ thì đối với dòng bếp này á tôi cũng sẽ tặng thêm một cặp kèn dự phòng để nhưng đôi thời gian sử dụng lên một cặp kèn á ta có thể sử dụng từ 4 đến 5 năm thì à, tôi sẽ tặng kèm thêm một cặp nữa thì thời gian các bạn sẽ dùng rất là lâu bếp đã tự động tắt lửa và khóa ga nói chính nói chính xác hơn đây là chế độ hâm nóng thức ăn khi đã hâm nóng thì à, khoảng 2 phút bếp sẽ tự động tắt lửa và khóa ga bếp à, <coughs> bếp tự động à, tắt lửa và khóa ga đây và tôi cũng sẽ hẹn giờ nấu cho bếp bên trái đây khi ta bật bếp lên thì ta bấm vào cái đồng hồ đèn nằm bên trái là bếp nấu bên trái nè mặc định của nhà sản xuất là 3 phút ta có thể tăng lên tối đa 90 phút bây giờ tôi sẽ thử ờ, ở một phút thử bếp nấu cho ờ, bếp bên trái bếp thì được bảo hành một năm nếu trong 10 ngày đầu bếp có bị lỗi về kỹ thuật á tôi sẽ đổi trả bếp khác bằng giá trị bếp các bạn đã mua ở dưới bếp á, thì tôi <clears throat> tôi cũng đã bọc lưới chống chuột và che kính những lỗ lớn xung quanh bếp chống chuột chưa vào cắn phá đứt dây điện đây sau khi hết giờ nó sẽ có một tiếng nhạc đây. công tắc thì vẫn còn đang mở đây thì vừa rồi cũng đã hướng hết những tính năng của bếp cảm ơn các bạn <clears throat> hẹn các bạn ở video sau